Bah, dia kan kuan hi apa dah hi. Kan kau kuat, hello boleh. Kan wah, sebol kalau dia kok ni kau ni sebol ju. Eh bah, kau ni bah. Thế đã. Đi anh ạ. Ready? Walk now. punya yang Oh my god You do No no <laughs> no, no. <laughs> <laughs> 바로나 응 그다 생그형 Ver. Ver. Này. One hour later. Ai nhậu cùng không? Nhậu cùng em thôi. Mạnh dạ lên, cho trăm nghìn này. Nhậu mạnh lên, không cần đóng tấp. Cho trăm nghìn. Nhậu cùng em. One hour later. hai sẵn cuối chừng đây đây rồi đây rồi đó ông đốt chừng gì vậy lắm ha one hour later ពីអំឡានណាតកែនអញ្ចឹងយ៉ាងរួយនឹងទុយមួយឯកែតំជុទីវចារំទឹកដឹងកំរឹងហៀវបចារជុតទួអីគូពូលម៉ែអាថប់ដំគាត់ ណែណែរាប់លាយលំណាស់ដោះគួនដងមកលែហៀវលាក់តាមចាំតាមចបាកំមោដឹកតោយោគាត់បាយចឹងអាមិនដៃយោតែបធំ ប៉ែ dia ម៉ែអាម៉មតោលកងាញណិតលងឯឌីបាក់ឯមងម៉មតោកងាលដុតឈ្មុតលោរាងម៉មតោទីតវតជញអដងដេណៃអាយលដេណៃអាងកយ៉ាងយ៉ាក់បាក់ណកយ៉ាងនេះអាយ៉ាងជិបរិងអីម៉ាន